Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Trung Quốc thông báo rằng phát hiện 24 trường hợp nhiễm biến chủng mới Omicron CH1.1 và nhánh phụ của biến chủng này. Biến chủng Omicron CH1.1 được một nhà dịch tễ học người Úc đặt tên là Orthos trong thần thoại Hy Lạp có nghĩa là chó hai đầu. Trung Quốc luôn được xem là một quốc gia sản xuất lớn, đóng vai trò chủ chốt trong phân công lao động công nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến ngành sản xuất của Trung Quốc sụt giảm nhanh chóng và Trung Quốc sẽ mất vị thế là công xưởng của thế giới vì những lý do sau đây. Hoài Giang xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên và Cổ. Kính thưa quý vị, theo Weibo của Tân Hoa xã Nhà nước Trung Quốc, vào ngày 1 tháng 2, CDC Trung Quốc đã công bố thông tin cho hay, kể từ ngày 30 tháng 1, phát hiện tổng cộng 24 trường hợp COVID-19 biến chủng mới Omicron CH1.1 và phân nhánh. Chủng này thuộc phân nhóm thế hệ thứ 6 biến chủng BA275 của Omicron. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2022, báo cáo từ Thiên Tân, Trung Quốc cho hay lần đầu phát hiện nhánh tiến hóa CH1.1 trong mẫu bệnh của người từ Thái Lan đến. Tính đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, tổng số 24 trường hợp nhiễm CH1.1 và phân nhánh của chủng này được cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện có nguồn từ 15 nước hoặc khu vực, chưa phát hiện ca nhiễm tại bản địa Trung Quốc liên quan chủng này. Theo CDC Trung Quốc, dù khả năng thoát miễn dịch và lợi thế lây nhiễm của biến chủng CH1.1 đã mạnh hơn, dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm đột phá và tái nhiễm, nhưng hầu hết mọi người ở Trung Quốc đã có kháng thể trung hòa ở mức độ cao có tác dụng bảo vệ chéo nhất định đối với CH1.1 nên trong thời gian ngắn, chủng này sẽ không gây ra bùng phát dịch quy mô lớn. Biến chủng chó hai đầu đã lây lan tại ít nhất 72 nước và khu vực. Đài Á Châu Tự Do có cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp. Những tháng gần đây, một loại biến chủng Omicron có tên là chó hai đầu CH1.1 đã lan rộng ra ít nhất 72 nước hoặc khu vực, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan. Các nghiên cứu ở nhiều nước phương Tây đã chỉ ra biến chủng này có khả năng lây truyền mạnh và dễ gây bệnh nặng. Nguồn tin trích dẫn Nguồn tin trích dẫn trang web cơ sở dữ liệu ogret.info về virus chỉ ra rằng CH1.1 là một trong những nhánh của biến chủng Omicron BA275. Tốc độ lây lan của chủng này đã tăng nhanh kể từ tháng 11 năm ngoái và hiện chiếm khoảng 10% các mẫu thử nghiệm hàng ngày trên toàn cầu. Nhà dịch tễ học người Úc Mike Horney đặt tên cho CH1.1 là Orthos. Danh xưng này trong thần thoại Hy Lạp là chó hai đầu một bài báo được xuất bản gần đây bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Ohio ở Mỹ đã chỉ ra rằng đột biến L252R được tìm thấy trong protein S của CH1.1 cũng được thấy trong biến chủng Delta và chúng dễ liên kết với thụ thể AC2 hơn, giúp thoát được miễn dịch, có thể khiến vaccine không hiệu quả, làm bệnh tình dễ nghiêm trọng hơn. Thông tin dẫn nhận định của nhà sinh học máy tính tại Đại học Basel ở Thụy Sĩ là Romer đã công bố một báo cáo vào tuần trước cho biết CH1.1 và XBB 1.5 có khả năng lây lan cao, được ước tính tốc độ trung bình sẽ tăng gấp đôi cứ sau 2 tuần. Vào ngày 25 tháng 1 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê CH1.1 là một biến chủng cần được theo dõi. Vào ngày 30 tháng 1, tại một cuộc họp báo cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung của chính phủ Trung Quốc, nhà nghiên cứu Trần Thao tại Viện Bệnh do Virus thuộc CDC Trung Quốc cho biết, chủng chính trong đợt dịch lần này tại Trung Quốc vẫn là BA5.2 và BF.7. Đến nay, chưa phát hiện chủng virus trội nào khác trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tổng cộng 1.421 trình tự bộ gen của COVID-19 đã được báo cáo bởi các tỉnh khác nhau. Qua đó phát hiện 11 nhánh tiến hóa, trong đó những nhánh chính vẫn là BA52 và BF7. Theo trang web của CDC Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, tổng cộng 11.878 trình tự bộ gen của các trường hợp nhiễm COVID-19 đã được báo cáo ở Trung Quốc đại lục. Tất cả đều là biến chủng Omicron tổng gồm 26 nhánh tiến hóa. Những lý do chính dẫn đến sự sụt giảm trong ngành sản xuất ở Trung Quốc. một Khủng hoảng dân số Vào hôm 17 tháng 1, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố số liệu thống kê dân số mới nhất cho thấy 9,56 triệu người được sinh ra và 10,41 triệu người tử vong vào năm 2022, dân số giảm khoảng 850.000 người trong một năm. Lần gần đây nhất, dân số Trung Quốc giảm là 60 năm trước khi nạn đói lớn khiến dân số giảm 5,4 triệu người vào năm 1961. Không giống như đợt giảm dân số trước đây, đợt giảm này là không thể đảo ngược, nghĩa là dân số Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã có thể thu hút sản xuất là vì có chi phí lao động thấp, nhưng nguồn nhân lực khan hiếm đồng nghĩa với việc giá nhân công trở nên đắt đỏ hơn. 2. Trung Quốc bị giám sát vì đánh cắp bí mật thương mại Chính sách công nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách cải thiện khả năng cạnh tranh toàn cầu của Trung Quốc. Và khi tìm cách làm như vậy, chính quyền Trung Quốc đã viện đến đánh cắp tài sản trí tuệ, điều đã gây ra báo động ở nhiều quốc gia khác nhau. Vào năm 2014, một dự thảo đã được đệ trình lên Quốc vụ viện Trung Quốc để phê chuẩn. Với sự trợ giúp của một số bộ phận và các học giả từ cả hai học viện quốc gia, Viện Khoa học Trung Quốc CAS cùng Viện Kỹ thuật Trung Quốc CAE do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin chủ trì. Dự thảo Made in China 2025 xoay quanh nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, chẳng hạn như máy công cụ, CNC, người máy, các phương tiện sử dụng năng lượng mới, năng lượng hạt nhân và vật liệu nano. Kế hoạch Made in China 2025 đã thu hút nhân tài ngoại quốc bằng mức lương hậu hĩnh, mở đường cho chương trình ngàn nhân tài. Tuy nhiên, chương trình này đã dẫn đến nhiều tranh chấp pháp lý và một số thành viên của chương trình đã bị bắt và bị kết án vì đánh cắp tài sản trí tuệ hoặc che giấu thu nhập của họ. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là trường hợp của tiến sĩ Charles Lieber, trưởng khoa hóa học và hóa sinh tại Đại học Harvard. Vào hồi tháng 12 năm 2021, ông bị chính phủ liên bang kết tội che giấu vì tham gia chương trình tuyển dụng ngàn nhân tài của Trung Quốc. Không chỉ mình chương trình này thu hút sự giám sát của FBI, mà vấn đề đánh cắp tài sản trí tuệ còn là một trong những yếu tố gây ra cuộc chiến thương mại giữa chính phủ cựu Tổng thống Trump và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng tránh nói công khai về chương trình ngàn dân tài và Made in China của mình. 3. Chế độ toàn trị vào tháng 6 năm 2022, sau hội nghị thượng đỉnh G7, chính phủ Tổng thống Biden đã đưa ra một tuyên bố mà tôi tin là nhằm vào chế độ toàn trị của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo G7 cùng với nhà lãnh đạo của Argentina, Ấn Độ, Indonesia, Senegal và Nam Phi đã đưa ra một tuyên bố về sức kháng cự của nền dân chủ, khẳng định tầm quan trọng của việc tăng khả năng kháng cự trước các mối đe dọa độc tài trong các nền dân chủ của chúng ta và trên toàn thế giới. Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ đoàn kết chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặc biệt là với sự bùng nổ của chiến tranh Nga-Ukraine, các nước dân chủ càng lo lắng hơn rằng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công vào Đài Loan, thì việc này sẽ phá vỡ chuỗi công nghiệp toàn cầu. 4. Các chi phí năng lượng, đất đai và vận chuyển Tại một thời điểm nào đó dưới thời cựu Tổng thống Trump, Hoa Kỳ từng là nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới nhờ nguồn nhiên liệu hóa thạch dồi dào Mặt khác, Trung Quốc là nước nhập cảng dầu lớn nhất thế giới, chỉ riêng năm 2020 đã nhập 540 triệu tấn dầu. Như vậy, chi phí năng lượng của Trung Quốc cao hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Trung Quốc khan hiếm tài nguyên đất và giá địa ốc đắt đỏ là do giá đất theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ, điều đáng chú ý là một trong những năm gần đây, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua đất nông nghiệp ở Hoa Kỳ, khiến họ trở thành những người mua địa ốc ngoại quốc lớn nhất của Hoa Kỳ, tính theo số tiền trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, với 6 tỷ đô la được chi tiêu trong giai đoạn này. Chi phí vận chuyển từ Trung Quốc cao hơn nhiều so với các sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ do khoảng cách với thị trường châu Âu và Hoa Kỳ. Thời gian vận chuyển tăng lên khiến Hoa Kỳ phải dự trữ đủ hàng hóa, do đó làm tăng chi phí lưu kho. Vào hôm 16 tháng 1, Tổ chức Bất vụ Lợi Shell Grayson USA đã công bố một báo cáo nghiên cứu so sánh lợi nhuận của ba sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và Ohio. Báo cáo chỉ ra rằng lợi thế duy nhất của các sản phẩm Made in China là chi phí lao động, nhưng chi phí vật liệu, vận chuyển và các chi phí khác cao hơn nhiều. 5. Các chi phí ẩn vì xã hội toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc không dựa trên pháp quyền, nên các nhà chức trách có thể thực hiện các biện pháp cực đoan. Chẳng hạn như đột ngột chấm dứt chính sách Zero Covid, buộc các nhà máy ngừng sản xuất và khiến các hợp đồng không thể thực thi được. Kể cả các quan chức địa phương cũng có thể tùy tiện phạt tiền các doanh nghiệp thông qua thanh tra y tế, thanh tra phòng cháy chữa cháy, thanh tra thuế, vân vân. Những chi phí này là hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch và không thể kiểm soát được. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và người máy ở Hoa Kỳ, nhiều ngành công nghiệp đã có thể dần dần thay thế lao động thủ công bằng máy móc và do đó sẽ cắt giảm đáng kể chi phí lao động. Chi phí lao động đang ngày càng trở nên không còn là ưu thế đối với Trung Quốc, vốn chỉ dựa vào nguồn nhân lực giá rẻ để cạnh tranh. Nói tóm lại, ngành sản xuất của Trung Quốc đang mất đi lợi thế cạnh tranh về mọi mặt. Vì vậy, ngành này có thể đang suy thoái nhanh hơn so với dự đoán của chúng ta. Dân số, cơ sở kinh tế đang thu hẹp của Trung Quốc Công bố số liệu thống kê mới nhất của Trung Quốc dường như đã gây xôn xao dư luận. Bắc Kinh đã thông báo rằng dân số Trung Quốc đã thẳng thường giảm khoảng 850.000 người kể từ cuộc điều tra dân số lần trước. Ấn tượng hơn nữa, các nhà nhân khẩu học của Liên Hiệp Quốc nhận thấy rằng dân số Trung Quốc tiếp tục giảm từ mức 1,4 tỷ người hiện nay xuống còn 1,3 tỷ người vào năm 2050, rồi xuống còn 800 triệu người hoặc hơn vào cuối thế kỷ này. Chắc hẳn, các phương tiện truyền thông đã suy tưởng xu hướng đáng chú ý này sẽ có tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế Trung Quốc. Sự suy tưởng này là chính xác, thực tế nhân khẩu học ở Trung Quốc sẽ có tác động xấu đến nền kinh tế của quốc gia này. Nhưng ý nghĩa kinh tế ít nằm ở số liệu tổng thể về dân số hơn là ở quy mô tương đối của dân số lao động Trung Quốc quy mô dân số lao động đang giảm nhanh hơn dân số nói chung. Điều này sẽ hạn chế nghiêm trọng triển vọng tăng trưởng của quốc gia này, không phải ngay lập tức mà là với cường độ ngày càng tăng trong những năm tới. Những xu hướng nhân khẩu học này sẽ khiến các tác động kinh tế xấu trở nên nghiêm trọng hơn bằng cách tăng mức nợ trong nền kinh tế vốn đã nợ nần trong chất này. Hơn nữa, Bắc Kinh có thể làm rất ít để giảm thiểu những tác động không mong muốn đó. Cân nhắc kinh tế quan trọng là có bao nhiêu người Trung Quốc trong độ tuổi lao động để hỗ trợ dân số về hưu phụ thuộc của nước này. Do Bắc Kinh áp đặt chính sách một con đối với các gia đình Trung Quốc từ năm 1980 đến năm 2015, thì quốc gia này hiện đang phải đối mặt với tình trạng có tương đối ít lao động để thay thế thế hệ đông đảo hiện đang về hưu. Số người trong độ tuổi lao động theo quy ước từ 15 đến 64 tuổi hầu như không tăng kể từ năm 2010. Nhưng dân số Trung Quốc trong độ tuổi về hưu cao niên đã tăng tới 53%, tăng từ mức 9% tổng dân số năm 2010 lên 13% ở lần tính toán cuối cùng Do đó ngày nay, chỉ có 3,5 người trong độ tuổi lao động là có thể sẵn để hỗ trợ cho mỗi người về hưu, giảm từ khoảng 6,5 năm 2000 xuống còn 5,5 năm 2010. Và con số này dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2,3 lao động trên mỗi người về hưu vào năm 2030 và thậm chí còn thấp hơn trong những năm tiếp theo. Hoàn cảnh này có ý nghĩa kinh tế sâu sắc, không có ba người lao động nào ở bất cứ nơi đâu có năng suất đủ để nuôi sống chính bản thân họ những người phụ thuộc cá nhân của họ và một phần ba mọi thứ mà mỗi người về hưu cần. Sự căng thẳng sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì các con số sơ bộ này ngụ ý, bởi vì dân số già lớn sẽ nhất thiết thu hút lao động từ sản xuất hàng ngày sang các dịch vụ y tế và chăm sóc khác mà người cao niên cần. Sự căng thẳng này sẽ để lại rất ít sản lượng dư thừa cho các khoản đầu tư cần thiết cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là các dự án lớn nổi tiếng đặc trưng của Trung Quốc và đã góp phần vào tốc độ tăng trưởng ấn tượng trước đây của nước này. Nếu những xem xét trước mắt về kinh tế này là chưa đủ mạnh, thì nhân khẩu học của Trung Quốc sẽ có những tác động tài chính bất lợi đáng kể. Nhu cầu lương hưu của những người về hưu này sẽ buộc chính phủ địa phương cũng như Bắc Kinh phải vay nợ rất nhiều. Trung Quốc đã đang mang một gánh nặng nợ lớn hơn hầu hết các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ. Cuối cùng, tất cả các khoản nợ công và nợ tư đã lên tới tương đương khoảng 52.000 tỷ USD, gần gấp 3 lần quy mô nền kinh tế Trung Quốc. Chắc chắn Hoa Thịnh Đốn đã có một gánh nặng nợ công lớn hơn Bắc Kinh, nhưng đó là do Bắc Kinh giảm bớt nhu cầu đi để vay hỗ trợ chi tiêu cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như cho các chính phủ địa phương. Nhu cầu lương hưu sẽ làm tăng thêm gánh nặng này và chắc chắn sẽ lấn át các dự án thúc đẩy tăng trưởng mà trong quá khứ đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Trung Quốc. Và Bắc Kinh có thể làm rất ít để bù đắp những tác động xấu này Vài năm trước, các nhà chức trách cuối cùng đã nhận ra những thiệt hại kinh tế tiềm tàng của chính sách một con. Họ đã hủy bỏ bộ luật này và cho phép các gia đình có nhiều thành viên hơn. Nhưng ngay cả khi người Trung Quốc đã ngay lập tức tận dụng tình huống đó thì phải mất 15 đến 20 năm để thay đổi này có tác dụng đến quy mô tương đối của dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc. Vậy là tỷ lệ sinh của quốc gia này vẫn chưa tăng theo luật mới. Trung Quốc vẫn không có khả năng chứng kiến một làn sóng nhập cư để mở rộng lực lượng lao động. Con đường duy nhất khác để ngỏ cho việc cứu trợ là tăng năng suất của người lao động. Để đạt được mục tiêu này, Bắc Kinh đã nhấn mạnh đến việc phát triển và áp dụng trí tuệ nhân tạo và người máy. Thật vậy, Trung Quốc đã trở thành một nhà lãnh đạo thế giới trong các lĩnh vực này. Theo thời gian, những xu hướng này chắc chắn sẽ thay thế các thuật toán, máy điện toán và máy móc cho lao động, đồng thời giúp lực lượng lao động tương đối hạn chế của quốc gia này trở nên năng suất hơn so với hiện nay. Trí tuệ nhân tạo và người máy cũng có thể giúp hạn chế nhu cầu lao động chân tay, cho phép người Trung Quốc làm việc ở độ tuổi lớn hơn so với trước đây. Nhưng những điều này cũng chỉ đến một hạn độ.